Phương vâng, xin chào tất cả các bác và đến với cái video này em xin phép để giới thiệu với các bác về cái bộ đồ chơi tài xỉu mà hiện tại nó vẫn đang là mưa làm gió trên thị trường một bộ tài đồ chơi tài xỉu mà hoàn toàn không tăng tích khi các bác đi chơi tại các sòng sới đi đánh tài xỉu bịp các bác không cần phải mang đồ gì vào hết chơi toàn bộ bằng nắp chén đĩa hột của người ta mà các bác vẫn có thể giành được chiến thắng về mình đó chính là cái bộ đồ chơi máy phân âm mặt hột tài xỉu và chắc hẳn rằng là khi nhắc đến cái bộ đồ chơi máy phân âm mặt hồ tài xỉu này rất là nhiều bác sẽ nghĩ rằng đây là đồ kém chất lượng đồ lừa không có thật em xin giải thích đính chính lại với các bác như thế này bác nào mà đã mua phải cái hàng giả hàng kém chất lượng thì các bác nên xem xét lại bởi vì các bác hiểu một điều đơn giản như thế này không chơi nắp chén đĩa hột của mình mình không hề động gì vào hột đồ hột của người ta mà mình đòi vào chơi sòng của người ta mà mình lại có máy đánh thì làm gì nó có đồ rẻ được đúng không ạ tiền nào thì của đó vậy nên là trước khi mua một cái món hàng gì đó để cho mình muốn được đạt được hiệu quả các nên tham khảo để được tư vấn thật là kỹ chứ đừng có ham rẻ mua rẻ xong rồi bị lừa rất là nhiều người bán chứ không phải là một người bán và không phải là ai cũng giống như nhau riêng đối với cơ sở em các bác lên cơ sở em em ở bến xe miền tây và em tên là sơn tài xỉu các có thể test hàng thoải mái có thể đi ra quán cà phê test ok bên cơ sở em không bắt buộc các bác phải ở trong nhà em để test hàng. Và sau đây em xin phép được giới thiệu qua về cái bộ đồ chơi máy phân âm mặt hột tài xỉu này. Đây, đây là cái máy phân âm này, rất nhỏ gọn. Nhỏ nhưng mà có võ nha các bác nha. Đó, khi vào chơi sòng sới của người ta các bác không cần phải đem nắp chén đĩa hột gì hết. Chỉ cần đúc cái máy này trong người thôi là mình đã nắm chắc được phần thắng trong tay rồi. Và đặc biệt đối với cái máy phân âm mặt hột tài xỉu này sẽ không báo tài báo xỉu nó sẽ chỉ phân âm mặt hột cho các bác thôi các bác nhá và các bác hỏi là tại sao phân âm mặt hột thì mình có thể đánh tài đánh xỉu được thì tất nhiên là vừa chơi vừa dựa vào máy mình còn phải vừa dựa vào cái kinh nghiệm đi chơi tài xỉu của mình nữa ở đây nó sẽ có những cái nhịp rung khác nhau để cho các bác dễ phân biệt đây một dài nó sẽ có 5 hoặc 6 hai ngắn sẽ có hai hoặc ba một ngắn một dài thì sẽ có một hoặc bốn thì tất nhiên là cái nhịp một dài năm sáu ở đây thì các bác đánh gì ạ đánh tài đúng không ạ cũng giống như cái đồ chơi bốn mặt thôi mình có lên mặt 5 mặt 6 là mình đánh tài rồi thì tất nhiên là tỷ lệ phản mình gặp chén phản là cái điều đương nhiên rồi không thể tránh được các anh nhá nắp chén đĩa hột này hoàn toàn nắp chén đĩa hột trợ đây đây là cái đống cái hộp hột trợ nhà em em nhúp ra bừa ra ba hột ba hột trợ rồi nhút nhầm hai hột này đó ba hột bằng nhau 13 ly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 5 hoặc 6 các bác đánh gì? Đánh tài đúng không ạ? Đây, có 6 và về tài, đúng chưa ạ? Một ngắn một dài. Một ngắn một dài đây là sẽ có nhất tứ. Nhất tứ ở đây mình đánh xỉu các bác nhá. Đây, có cả nhất và tứ về xỉu. Hai ngắn, hai ngắn ở đây sẽ có hai hoặc ba bình thường là chén 23 này là mình sẽ bỏ này các bác này vì nó rất là lưng lửng ở giữa nên thì mình cũng rất là khó phân biệt vậy nên ở chén này em sẽ bỏ nha các bác nhá nhưng mà em vẫn sẽ dở lên cho các bác xem xem ở trong này có hai hoặc ba hay không đó có ba đúng không ạ máy không dung này khi không dung như thế này các bác sẽ bỏ qua bởi vì là máy nó sẽ không bắt được cái mặt hột vậy nên nó sẽ bỏ qua máy rung một dài một dài có 5 6 đánh tài có 5 đánh tài đúng không ạ một dài tiếp mình lại đánh tài tiếp đó tài hai ngắn hai ngắn lại tiếp tục có hai ba và ở cái chén này là các bác mình bỏ đúng không ạ em vẫn dở lên có hai ba không nha có cả hai và ba một dài một dài đây mình lại đánh tài đúng không các bác đó lại 6 ra tài một ngắn một dài nhất tứ đánh xỉu có nhất và về xỉu đó các bác thấy sao ạ vừa rồi thì em test thử cho các bác một vài tiếng vì là vì thời lượng video thì nó cũng có hạn thôi vậy nên là các bác nào mà muốn được tư vấn kỹ hơn hay muốn trực tiếp test